cảm ơn các bạn luôn theo dõi và ủng hộ THOL Academy BBT Bình Tân Rồi khi đến với mắt của tay lưng Chúng ta sẽ khởi động bằng bài deadlift Khởi động bài deadlift tập bài rô Đó là cách tập mắt của tay của anh Nha các bạn Rồi. Rồi. Rồi. Rồi lên 10kg làm quen khối lượng tạ em nhớ ở mắt ot nó khó nhiều cái lắm trong cái đó là cái sức lực của mình nó phân bổ cho từng bài tập như thế nào cho nó hợp lý nữa Ôi! Đọc thơ không?

như đúng không như đúng không rồi bây giờ ở cái bài truck này á thì anh thấy các bạn tập sai rất là nhiều nha tức là tập có hình không không có không có không đúng bản chất các bạn à, tập cây bên kia đúng không cũng được còn anh anh tập cây này có lý do là anh uh, luyện deadlift với phần là làm biến lắp tạ hai lý do đó là làm tập cây này còn cây kia thì cũng ok mà kia là lùi lắp tạ thôi với deadlift cây kia nó không chuẩn với deadlift này quan trọng nhất là cái này là giật lên là phải có điểm dừng

tập 8 cái ờ, còn diễn được thì phải sao chỉnh sạc hey. bây giờ bài này á, là cái bài pro chúng ta phải tập trước bài lắp down bây giờ pro với setting cable nói chung là khi mà anh làm phòng á, thì anh thiết kế những cái máy dành chia riêng những giáo án này hết rồi nên tụi em yên tâm về mức tạ đi à, cái tụi em tập sai bài này là cái răng tụi em không đủ á cái răng tụi em vô nó chưa sâu lắm mình vô freeway lưng dưới bổ bà cố luôn cứ lấy cái lưng dưới là bổ bổ nhưng mà nó là bổ thôi chứ không phải là dùng lưng dưới để cái lực để mình kéo nó khác nhau dưới lên ráng căng căng ra One. One. One. One. Lên, bốn Lên Lên, năm Cái con ơi Lên Lên mẹ Con Con Con Con Mẹ Chị nhỏ mà Cưng lắm Hai Ba Ba Mẹ Một Mẹ Hai Đóng bụng mới tính tiền Mẹ Một Mẹ Mẹ Mẹ Mẹ Mẹ Mẹ Mẹ Mẹ Mẹ Mẹ

giữ giữ đây nè Đúng tao đọc thơ luôn Cái này tao luyện lâu rồi Cái này tao luyện lâu rồi Cái này tao luyện lâu rồi căng cơ ba ơi lợi dụng căng cơ luôn một hai ba hai one ba rồi